Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Phan Như Thạch phường 1, diện tích 22m2, thực tế 40m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu. Một hầm một triệt 4 lầu, 7 phòng ngủ, 9 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1 km, nơi tập trung nhiều khách sạn, giá 10 tỷ đồng. Nhà hai mặt tiền Lê Văn 8 phường 10, diện tích 250m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu. Một trệt, ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, hai phòng bếp, nhà nằm ngay ngã ba, gần trung tâm, view đẹp, thích hợp làm homestay, cà phê, giá 23 tỷ đồng. Đất Lê Hồng Phong phường 4, diện tích 400m2, 20 x 20m, sổ chung nông nghiệp, có thể chuyển xây dựng, hướng Tây, đường xe máy cách đường lớn 50m, cách chợ Đà Lạt 1 km, gần trường học, trụ sở công an, tòa án nhân dân, đất bằng phẳng, thoáng đẹp, giá 3,6 tỷ đồng. Đất Mê Linh Lâm Hà, diện tích 4 hecta, hiện đang trồng cây ăn quả, sổ riêng nông nghiệp, đường bê tông ô tô. Cách cà phê Mê Linh 8 km, bán kính 10 km có chợ, trường học, ủy ban nhân dân, view hồ đẹp, cao thoáng, thích hợp đầu tư, giá 25 tỷ đồng.